rong ro cu chia có ma mu lu tu phi có cha cu chia lý chi nhỏ khó có yêu lo tiền nó chia chi kỳ khó có yêu lo rong rong gạo, thó có có tao rong rong rau nia gì mùa mùa nhiên đau có phi phi có cha có chê tu nang cho nhé kia tu nang ra tua mà ua ishia so lu của mùa mà chỉ tua thả có chỉ tua chưa chúa chỉ hoa có có ra khó mòn 嘛只只是会去错你啊个，嘛都先错会错啥他个，再有么些咯，嘛有对有，嘛另有爹爹年家个事。 tha nhà con bao cha lo dua tàu wa isha chia lúa tu nương mua nhà thia rung trong thọ có wa kê tu nương cho nhẹ thia tu nương ra thua mauaishia sholuku amua machitua thako chitua chochu chiwa ko ko sa kho amua matia tishia echi sonia ko matu xian cho e cho sa thako sayo mo shelo ma u tu yu ma li nyo de de nyen jia ko sư tu nang cho nhẹ kia tu nang ra tua mà ua ý xia so lu của mùa mà chỉ tua tha có chỉ tua chúa chúa chỉ ua có có ra khó mùa mà xia xi xia ấy e chỉ cho nhẹ có mà tu xuyên thó ấy e cho xa tha có giờ mo sẽ lo mà u từ dư mà li nhỏ để để nhìn chia có xưa mà li nhà thiệt lũ con chia to xưa Oh, subscribe cho kênh 아빠 옛날 있었네 그 지정은 해게 못하나 있었고 있었네나 자꾸 자꾸 있었네 제일 지정은 뭐야 자빠노나 지정은 욕구랑 욕구랑 있었네 tu tunanda tua maua ishia sholu kua mua mà chỉ tua thả có chỉ tua cho chú chỉ hoa có có ra khó mua mà tia chỉ shia e chi cho nhia con ma tu xiên cho e cho sa tha con giờ yêu mò xe lo mà u từ yêu mà linh nhỏ de để bao tia cũ chỉ gió có tha tu để xí hậu cũ lũ xí yên kia tình nhí thì lũ con chỉ lo yên bao tia cũ chỉ gió có tha tu ดิชิโยอาลูลูต่ออีเล่จะตียายาตาเท่าลอลอยอัวก็มั่วชีหลอนหูนอยอาลูลูก็ชาปลาเที่ยลีอัวจวาจะจวยาทานท้อเฮาปูลูน nhà thư ở rong cụ ta cụ trao có qua cha lo xóm hòn nó có hay có ư nhia mù nhia mà cụ lu xi qua lúa trao có che cu chi yo ka tu tháng mò y lo lo có tiền chân lo lo có tiền nhẹ mu nhi mà cu lu chi ua lu ali no chê cú chỉ gió có tu tháng mò y lo lo có tiền chân lo có tiền nhiều mù nhì mà cú lu te olho, 和理解，莫理我是应提到，也得浪漫到是那对码头了，该去梦着多干车，多干你侬包说。在侬那有过乱吹，大吉有乱情。 只草枯死，找渡难，我难相坡。莫着急呀，离得你我近得多。莫路上跑骡子，乱车哟我的爷，都能拾点柴火到我衣食 mà hoài chia à, chạy có một lúc rõ lúa tuôn ta tụ có nè nu nè mòn chờ giờ nu nó quỷ yo wo xia chỉ tao có mơ yuan rõ chua tê non chạy chinh đê quỷ yo chinh yo gió có lùng bè วันนึงปอเจขอเกลูว่าชิมวงเกนูนอเจลูก็บอกเธอกลัวมอกันเดินอีตุนแห่งยันยัวมัวจะยุดรู้เทียทองบอกเธอลอนใช้เนื้อลูเชียลุงเจอยังจะคู่สี 梦城，走路那归有我谁知道？过么远着绝对，本谁真的归我心有做个准备，嘛我。 mong chờ dân nào quỷ yo sẽ chỉ tao có mùa yuan rõ tua tê đòn chạy chín đê quỷ yo chín yo gió cơ lùm bê giỏi tia luôn nông tròn đời ư hãy kia tia yo tì cùng chỉ lô cả thiệt cho cô lo thiệt lô còn todo. 我担你叫龙翔。 他干了么个酒，他干了茶路高，他干个干着，干了我这个了，如满意努力么，风干那是这天气在，照顾我。 多走几路，我来教 you one day。虽然说上古有土崩过磨，如今我多老罗，仍记欢颜。多给路弄成又硬实的的。 lucia chỉ mua lu tia tôi cũng những chia nó nọ nữ cho cô trẻ ใจตกลงมาวันนั้น kinh hay kinh ló nhất cuối chỉ cuối nhất giàu chỉ bảo cái lối chỉ tàu hay linh đời nó cho nó nó thì giả thì giờ nó mất lời gia ta nó tiêu ở cơ mà cơ mà đi bóng ta tôi giả dạ, thì ta cơ mà đi cả ta thọ còn lùa lũ có thọ có có cũng muốn đó cần nếu ở chỗ cơ 风干那是叫天心在，找到那我能来在容里个，他个路我个叫，他个路走路个，他个个个着，那我这个。 ชื่นใจชอบเงาวันเนื้อไหลใจ่ชกต่อชอบกันชาเก็บกาชีบไปยังแ่งไหลใจ tao có lo cũ lý tiền nó cũ chỉ tao có lo do cũ thu là mua lu chế nó mù chéo lúa lý là mua lu chế nó mù chéo lúa thu လီတော့ကံတော်ရှိလို့တို့မော